xin giới thiệu các bạn đó chính là một à, gọi là cái kim tự tháp mấy bạn ơi đó thì kim tự tháp các bạn thấy có gì là lạ không <laughs> thì ở trên đây nó có một hình một cái hình trái tim nữa bạn các bạn biết tại sao hồi nãy mình lại xây cái hình trái hình hình trái tim trên đây không là bởi vì á là mình gọi là nhây quá mình đã vô tình mình chọc sam thế là sam giận mình luôn mình thấy là mình phải xây hình trái tim ra để mình xin lỗi sam bạn ơi Do <laughs> không sao sam đã hết giận mình rồi <laughs> đó ok thì à, hôm nay nữa bạn mình đã mời sammy vào đây thì bọn mình vừa mới à, gọi là là chơi thử cái bản cập nhật mới của Mini World bạn ơi Thì trong cái bản cập nhật mới này của Mini World thì nó có một cái kim tự tháp này Có thể triệu hồi ra được, nghe nói là có thể triệu hồi ra được một cái kim tự tháp mà bên trong có con rắn đẹp lắm á sao À thế à? Ừ, gì mà con rắn nghe nó phèn dữ vậy con rồng <laughs> tôi không biết nữa tôi không biết là con rắn hay con rồng nữa nhưng mà tôi nghe nói triệu hồi đã được ghê lắm luôn á hả thì hiện tại là bạn đang thấy là bọn mình đang chơi ở chế độ sáng tạo nè bạn biết tại sao không là bởi vì bọn mình không biết rằng con rắn này nó hình dáng của nó như thế nào cho nên bọn mình mới quyết định gọi là chơi bằng chế độ sáng tạo nhưng một tí nữa vô chiến đấu với bọn nó thì bọn mình sẽ chuyển hành sinh tồn nha bạn nha để coi coi nó tấn công bọn mình như thế nào nha đấy thì à, tạm thời thì bọn mình ừ, gọi là chơi bằng sáng tạo để khám phá hơi coi cái kim tự tháp như thế nào thôi còn nếu như bạn nào muốn bọn mình chơi sinh tồn thật một trăm phần trăm thì bạn đừng quên hãy bình luận lại cho mình mình biết nha à, ok còn bây giờ thì bọn mình cùng nhau chỉnh thành sinh tồn và vô coi thử cái con rắn nó như thế nào nha ok rồi chỉnh thành sinh tồn thôi let's go let's go rồi rồi rồi rồi thì đầu tiên nè thì đầu ừ. tiên nè tôi chỉ Sam nè để có thể chịu hồi được gọi là cái kim tự tháp có được con rồng trong đó thì sao biết phải làm gì chứ không ai mà biết được biết đâu tôi không biết tôi mới nhờ ông chứ nội Trời tôi ơi là trời có vậy cũng không biết nữa như vậy là phải nhờ đến sự thông minh của phong cận đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world rồi <laughs> ok rồi. thì ở đây nè tôi có chuẩn bị cho bà một cái rương nè thì bà kiểm tra đi đó à, trong ơi, cái rương này áo quần nè trong cái rương này có đầy đủ quần áo nè à, áo giáp kim cương luôn nha vũ khí là cung tên cho bà luôn nè đó rồi kiếm kim cương luôn nè thấy không đấy nhiều dữ lắm được, bánh được, mì hồi máu luôn nè đó à. ờ, có cả bánh mì hồi hồi máu luôn á ok vậy tôi sẽ mặc đồ vô trước nha đấy ok đó, rồi, rồi xong rồi để cung tên nè đó xong ủa bây giờ làm gì nữa ủa mấy cái gậy làm gì vậy mấy cái gậy nhìn lạ quá ta sẽ tôi chứ bây giờ thử sử dụng mấy cái gậy luôn á mấy cái gậy này chính là những cái gậy trong bản cập nhật mới của mini world đó mấy gậy này hay lắm á bà coi nè bà coi nè bây giờ nha đâu rồi. Ừ. đâu đâu à tôi coi tôi coi có con gì không ta ờ à, đây, đây, đây, đây tôi cho bà coi nè bà thấy con đom đóm bay bên dưới kia không thấy thấy thấy bà coi luôn nè ba trưởng mày nè ông bài trời đất ơi ông trưởng hụt vậy à đất à, à, ơi thôi thôi thôi bây giờ cái cây này tôi trời ơi trưởng hụt rồi nó tốt thời gian đó tôi tôi dùng cái cây này đi đây cái cây này chính là cây gậy phép thuật có thể giúp cho bà hồi được máu bà coi là tôi hồi máu cho bà nè bùm mày bị điên hồi à? máu gì bây giờ tôi trừ máu vậy à ờ. nhầm là tôi uh, gọi là tấn công bà thì tôi sẽ được hồi máu còn bà sẽ mất máu nhầm trời đất ơi ông này vui <laughs> vui gì dễ sợ còn rồi còn... làm gì tiếp theo nè còn cái cây này đi ra làm gì ta tôi quên tiêu thử coi à cái cây chúng độc chúng độc tôi tăng máu này tôi tăng máu để tôi tăng máu à ok đó vô văn quá tôi có chuẩn bị cho bà bánh mì hỏi máu rồi sao bà không ăn ờ quên tôi quên đó à quay hả à. còn cái này nè cái này chính là cái cái cái móc có thể giúp cho bà bay lên cây được y hệt như là siêu rồi. nhân luôn à. rồi, rồi, rồi, rồi. bây rồi, giờ okay. điều quan trọng mà tôi cần biết phải làm thế nào để triệu hồi được con rồng nè trời ông nói dài dòng quá à rồi triệu à. hồi con rồng thì rất là đơn giản thôi từ từ để tôi chuẩn bị đồ chứ cả đây ở chỗ này thì tôi chuẩn bị cho bà cái kiếm nè đó cái kiếm với cây cung ừ. đó những loại vũ khí rất là đơn giản mà có thể giết được con rồng luôn phải không tôi gọi là tôi đâu có cần gọi là sử dụng kiếm làm gì tôi ho cái thôi con rộng cũng chết <laughs> trời đất ơi ông gãy gớm quá à tí nào ông đừng ho là ông chết thì có ok ok rồi giờ làm bà, bà, đầu tiên nè bà bà bà bà bà bà để tôi xíu nha ok ok nè, để lấy ờ, lấy ờ, mấy cái đồ mình giấu bên dưới à, lấy cái đồ giấu bên dưới cái gì vậy? à đâu đâu cái gì đâu đâu cái gì, <laughs> gì không gì không, gì, không gì không gì hết nha không gì không gì hết không gì hết từ từ để tôi đeo mặt nạ tôi vô tôi quýnh con đó cho nó sợ <laughs> Ủa đâu ra vậy ghê không sao không hát vậy trời wow. cái mặt nạ này à, tôi tôi mới vừa đi ngang qua tôi gặp thằng thổ dân xong tôi tôi tôi tôi xin nó đó à. trời ơi gì như con heo vậy sao luôn heo rừng á không trời ơi gì đâu như heo rừng này, á vô văn quá tự nhiên kêu tôi là con heo là sao thôi không sao trời, trời. Rồi, ờ, ok bây giờ nè tôi sẽ hướng dẫn cho sam cách để chịu hồi con rồng nè thì sao thấy không ở đây thì chúng ta <laughs> chúng ta đang có một ngôi đền hình trái tim <laughs> Rồi ngôi đền tình yêu Đó. <laughs> ok thì mấy bạn ơi lý do vì sao mà lại có cái ngôi đền này thì mình sẽ kể cho các bạn nha đó chính không, là không kể không kể bây giờ tôi bí mật tôi sẽ ghép đoạn sau tôi có quay lại không à tôi ok ok lại. ok mà muốn giữ bí mật thì ok giữ bí mật ok rồi à. ok rồi bây giờ à, tôi sẽ à, đầu tiên à thì sao muốn triệu hồi ra được cái con đó thì sao phải vô đây sao thấy chỗ này nó có một rồi. bức tượng không thấy một bộ một một bức tượng mặt cười <laughs> đúng rồi một bức tượng có khuôn mặt cười đó. đó dạ. nhưng mà không thể nào mà đẹp trai bằng tôi được kệ ok sau đó mình sẽ lấy trong người chúng ta ra một viên ngọc màu xanh đây chính là viên ngọc dùng để triệu hồi ra cái gọi là ngôi đền đó đó ghê xỉ nhớ người ta ghê ghê ờ, rồi, rồi làm sao nữa nè coi tôi nè mình chỉ cần để cái viên ngọc mình lên trên chén của cái con này là được à, lắp vào đúng không lắp, lắp vào vô đúng nè. không đó Ồ. sau đó bà hãy nhìn nó đằng sau nè đi Đâu? đi xuống đây đi xuống đây đi xuống đây nhanh lên Ồ. Ồ. có gì nè wow đó một ngôi đền sẽ được xây lên ôi xây lên chưa wow. xịn sò con bò cười chưa ồ Ui, nó tự xây lên luôn Đúng rồi, ờ, nó, nó, nó, tự, thôi. nó tự xây lên một cái kim tự tháp Gọi là siêu to khổng lồ trong khu rừng này luôn Ghê Trời chưa đất ơi, một chớp mắt thôi mọi người ơi Xây ra một ngôi đền siêu to khổng lồ này luôn ừ wow. à, nhưng mà làm gì tiếp theo ghê xịn dữ vậy ta tính ra là tôi cũng chưa vô ngôi đền này bao giờ cho nên tôi không biết nữa bây giờ bây giờ như thế này đi lên đây lên đây lên đây bây giờ Rồi, ờ, tôi chỉ nè dạ. Rồi đây sao? Rồi, rồi bây giờ dạ, bây giờ mình mình mình có mấy cái đường để đi vô này nhưng mà tôi muốn thám hiểm ở trên cái ngọn tháp trước giờ mình lên ngọn cái ngọn tháp rồi, trước đi lên ngọn tháp này ờ, lên đây. ngọn tháp cao nhất phải không để qua trên đúng này rồi. có cái gì chứ đúng không đúng à. rồi ở trên đây á, thì à, theo như ôi có chân có chân trời ơi các bạn này bị gai bị gai bị gai cái ơi. À, cái này là cái cây gai đó bà đụng vô nó là bà sẽ bà sẽ bị mất máu á bà, bà tránh tránh nó rồi. ra nha ok nhảy nhảy nhảy qua đây nhảy qua đây đấy thì ở trong đây nè theo như mà tôi tìm hiểu trên mạng á thì người ta bảo ở trong đây nó có một cái à, đồng hồ đó là coi nè cái này là cái đồng hồ nè đồng hồ gì là dữ vậy xong không có kim giờ cái phút kim giây mà có cái gì là mặt trời mặt trăng à, gì đấy à, à, à, nhầm nhầm nhầm cái này không phải là đồng hồ mà cái này là dự báo thời tiết nhầm dự báo thời tiết hả đúng rồi Ui. cái này mà nó chuyển qua hình mặt à, hình giọt nước có nghĩa là sẽ trời mưa còn để mặt trời có nghĩa là trời nắng đó ghê không ồ hay dữ vậy đúng rồi bạn Ui, có thể đem cái này về bạn có thể đem cái này về bà bán cũng được đó trời ơi ủa sao tôi tôi sao tôi nghe cái tiếng bùm đâu ra vậy ta không có nghe không ôi cái tiếng bầm đó chắc là tiếng của con rắn bên dưới đó bây giờ bà bà xuống đây với tôi đi à. bây giờ nè xuống xuống liền bà có muốn đi gặp con rắn không muốn chứ tôi muốn để tiêu diệt con rắn để xem con rắn nó mạnh không mà nhiều người đồn đại nó mạnh dữ gì tôi ok vậy đi xuống đây tôi sẽ dẫn bà đi gặp con rắn đó bà chỉ cần đi vô từ hướng này bà sẽ gặp con rắn ngay rồi để coi Ôi, ui, nó rộng dữ rồi ta Đó, nó bên dưới oh. kìa Oh my god, trời đất ơi, con rắn đẹp dữ vậy Ôi, ôi, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, trời, trời trời mấy bạn ơi mấy bạn thấy gì không nó vừa phun có một cái thôi mà gọi là nó làm mất luôn tảng đá luôn có nghĩa là con này ôi ôi mày hất hồn hất hồn trời đất ơi ông làm đất hồn phong ơi thủ ghê à ơi sao ơi bên dưới này ừ. cái con này nha tôi cảnh báo cho bà biết nha con này không phải bình thường đâu ui nó phun kìa ủa nó phun nó phun độc không à trời cái này... acid hay sao phong nó chảy cả vậy cháy cái tặng đá luôn á đúng rồi ừ, cái này không phải là độc đâu mà cái này là axit đó nó dính vô người mình là mình sẽ bị tan chảy thành nước luôn ghê không ơi dạ. bây giờ mình lấy cái cái cây này mình mình gọi là mình bắn từ xa được không để tôi bắn thử nha được được được bà dùng cái gậy đó bà chiếu vô người đi được được được rồi tôi nè à mày hả mày ui, nó mất quá trời máu luôn ôi nó phun tôi cũng mất quá trời máu luôn mày nè trời đất ơi ê tính ra là cái con này á sam thì nó nhìn nó vậy thôi chứ nó cũng ít xỉn ờ, nó cũng yếu xìu rồi nó không mạnh đâu ờ, bây giờ là bây giờ tôi, tôi chỉ nè hỏi tôi nè bây giờ tôi tôi tôi chỉ nè bà cầm kiếm kim cương bà nhảy xuống dưới bà tiêu diệt nó chúng tôi luôn ăn bánh mì hồi máu vô ăn bánh mì hồi máu vô hả đúng rồi mình chơi khô máu với bọn nó luôn đúng rồi chơi là chơi khô máu không chơi bằng gậy không chơi hiểu chơi bắn tầm chân luôn không sam ơi ở xung quanh đây có nhiều quái vật quá nè giết nó giết nó đây đây để tôi để tôi để tôi đánh lén nó coi ơi mà khoan khoan khoan khoan con rồng này nó bắn con rồng này nó bắn chậm lắm đầu tiên mình phải quan sát cái con rồng này nó đẹp không đã trời nó đẹp quá sao mà Ồ, đẹp quá trời luôn không ơi đẹp trời quá trời quá đất luôn ok cái cảnh đẹp quá bây giờ mày nè mày nè ai nó phun nó phun đập tôi à tao mình có gây gây hồi máu đấy phải này hồi máu Hồi tao, máu nè tao, Sao nó bay được rồi Tao có áo giáp kim cương tao À bom Cái gì vậy Bom bom bom bom bom Cẩn thận Trời ơi Bom đâu Mày nè trời đúng rồi sau lưng nó đẹp quá Phong ơi Vậy nè nó cánh nó đẹp quá Rồng cái gì Rồng mà có cánh nghe lại vậy sao chứ Ê, Trời đất ơi trời Cái bà này rồng người ta có cánh là đúng rồi bà này còn nói gì vậy Ủa có hả tôi không biết mà Tôi có chuyện tôi có bà bà tránh ra bà tránh ra tôi bắn nó cho Bắn chết rồi để, để tôi hồi máu để tôi để tôi hồi máu tôi hồi gậy hồi máu hồi máu là thấy chưa ơi sao mày tính ra cái con này nó yếu xìu luôn á sao nó không mạnh à, tí nào luôn á sao nhường bạn gọi là đồn đại nó mạnh dữ mà tao sao tôi thấy nó yếu xìu nó sắp chết rồi nè đó sắp chết kìa mày hả ờ. mày <laughs> ok cháy cháy cháy hồi máu đâu cái con nhện cái chân con nhện cái chân con nhện cháy trời ăn ăn đã trời nó coi gì mà đâu ra nhện dữ vậy bánh mì hồi máu sao không ăn mà nội nè nè ôi có gì không có gì không ủa cái gì ở trên đây lông vũ thần rắn Ê, tôi có cái lông này không ơi lông vũ của nè à là cái là cái cái cái cọng lông con rồng á là bà có thể dùng cái cọng lông đó để bà chế tạo một cái cánh á ủa mà sao tôi thắc mắc cười vậy ta sao cái con này nó người ta người ta gọi là đồn đại nó mạnh dữ thần lắm mà ta nó mạnh đến độ mà tụi mình không thể đánh được nó mà sao bây giờ tôi đánh mấy cái nó chết rồi Ê, dữ vậy tính ra là bà nên biết rằng là tôi với bà đã chuẩn bị kiếm kim cương đồ sẵn hết rồi hiểu không à, <laughs> cho nên là mới mạnh hiểu không chứ ờ. bà chứ bà tưởng tượng đi người ta vô người ta không có giáp kim cương không có kiếm kim cương sao ta quýnh lại được tôi với bà là chỉ đang thám hiểm cho vui thôi bà hiểu không <laughs> <laughs> em mà tôi nói thật luôn bây giờ tôi nói chuyện với tôi tôi đang nói chuyện với con heo phải không cái mặt không kìa ê <laughs> bớt cho văn quá nha bà ơi à khoan sao mày, tính ra hồi nãy á là tôi sợ quýnh không lại con rồng cho nên tôi cứ chuẩn bị thêm cái này trời ơi súng đi luôn à đúng rồi đó tại gì tôi cứ chuẩn bị thêm súng nữa mày mày hả mày ơi nhưng mà nhưng mà tính ra con rồng này nó cũng không mạnh lắm ha máu nó cũng ít sẵn ờ. nè chứ không nhiều lắm ok không sao không mạnh bằng con rồng vậy dưới địa ngục cũng phải mình công nhận con rồng dưới địa ngục nó mạnh hơn cơ nó bay nó còn kiểu nó lường nữa cái con là nó chỉ chỉ là đứng một chỗ sao nó bay lên nó nó hạ xuống à. nè ơi ơi sao mày to được rồng mày thôi hả sao mày ở chỗ này ở, ở chỗ này nó cho chúng ta một cái bàn hiến tế nè cái bàn này hình như dùng để hiến tế cái gì á ủa gì vậy để tôi coi hiến tế vàng hả à? hiến tế rồi là mấy cái hiến tế làm gì vậy À tôi hiểu rồi là mình sẽ phải bỏ vàng với lại là một cái viên ngọc xanh lên đây thì chúng ta sẽ được cái gì đó hình như là vậy á Mình thử không? Ồ, ừ, bây giờ phải là vàng đâu ra khủng tước nữa hả? Đi đâu ra tìm trời Bây giờ đi đi đi đi đi đi đi kiếm đi, đi kiếm đi, đi ok đi kiếm đi. Ui ui Sam ơi, Sam ơi, lên lên trên đây nè, lên trên đây nè. Ừ. Tôi thấy ở trên đây nó có mấy cái rương gì nè. U, con này là gì đây? Tôi tôi đây lên sao lên sao lên vậy? Hả? Ở trên đây nè, trên đây nè, bà leo đây, bà leo đây. Ơi có mấy cái bình bên dưới nè. Trong mấy cái này có gì không ta? đây đây để tôi lên trời trời tôi tỉa mấy yêu quả đó cái chặn đường tôi à trời tôi tôi tôi biết là tôi đẹp rồi mà nó nó nó, nó cứ bu tôi hoài phải không nè bên đây nè bên đây nè bà, tôi tính ra tôi có chuẩn bị cho bà cái cái móc để bà bà bà, bà móc bà, bà leo qua đây luôn bà nội ờ tôi biết rồi sẽ qua coi sẽ qua coi rồi vô qua. đó rồi đây rồi, nè gì đây trong cái rương nè tôi thấy hình Ủa? như nó có mấy viên ngọc gì nè không có vàng nè ơi cái này được được được được ơi hình có hình, vàng, hình. có vàng. đâu đâu vàng đâu vàng đâu Ê, có vàng vàng vàng này dạ À, à cái này là hạt vàng đúng rồi. bạn chỉ cần kiếm nhiều nhiều cái này vô là bạn có thể chế tạo được cục vàng á. Ok, tôi quay tôi coi còn ở đây không. Cái này có nhiều rương lắm luôn nha. Bà thấy ồ có cái rương dấu dấu nè mọi người. Để coi trong này có gì từ từ Rồi, bình tĩnh nha mọi người. Bà kiểm tra hết đi. Có vàng, có vàng, có vàng đây. Bụi ảnh sao vậy tôi không biết tôi lấy hết nha. Bên bên bên à. chỗ tôi cũng có nè, bên chỗ tôi cũng có nè. Kiếm kiếm kiếm nhiều nhiều vô, kiếm nhiều nhiều vô. Từ dưới đây. Ê, Sam Sam Sam Sam ở ở, ở bên đây ở bên đây có cái chỗ để mình bắt cua qua nè hình như bên đây nó có gì nữa nè đi qua thử đi có ừ ok sao bắt cua mà nó mỏng dữ vậy ok từ khoan từ khoan từ bình tĩnh bình tĩnh có cái con này nó chặn đường mình nè để tôi dùng gậy phép phục giết nó giết nó mày hả mày giật điện mày chưa trời ơi mày hả Trời. mày ok rồi chết rồi ông với ông ông ông với cái con yêu quái đứng gần nhau tôi không biết con nào yêu quái con nào là ông luôn á để qua đây qua đây bắt cua qua nè để tôi đi kéo qua nè ủa, ủa sao kéo không được ta ở bên đây ở bên đây tính ra bên đây cũng không có gì hết trơn á có mỗi cái nón kim cương hè sao mày trời đất ơi tự có cái gì để tôi qua coi tôi thấy vàng rồi nè trời tôi có nhiều vàng lắm nè không biết hả nè tôi có 6 viên vàng rồi à quên 8 viên vàng rồi Phong ơi đủ chưa đủ chưa tám viên vàng đủ chưa đủ rồi á ê ê ê ê sao tham bên đây cũng có cái viên ngọc ấy nè bây giờ không lục bạc đây đây đây, đây khoan nhưng mà bây giờ mình có mấy khoan đâu mình lấy <laughs> thôi giờ sao À, ok, tôi có cách rồi Rồi, ok bạn ơi Thì sau một thời gian suy nghĩ rất là nhiều Thì mình và Sammy đã quyết ừ. định cách để có thể lấy được viên ngọc nhanh nhất đó chính là chỉnh thành sáng tạo <laughs> thì thật ra là do là mình mình với sam là chỉ muốn khám phá thử con rồng như thế nào thôi cho nên là bọn mình chỉnh thành sáng tạo chỉ là khám phá nha các bạn nha chứ bọn mình không phải là chơi ờ, ăn gian đâu nha mà chỉ là muốn khám phá thôi đó ờ, còn bạn nào mà muốn bọn mình gọi là trong những tập sau gọi là à, gì ta trong những tập sau bọn mình mà quýnh con rồng thiệt á thì các bạn bình luận ở cho bọn mình biết nha còn này bọn mình chỉ khám phá cho vui thôi ờ, ok vậy đi rồi <laughs> okay. này nó có ngọc thường với là gì á đá gì ta à, ờ, đá khổng tước rồi đây ok ngọc thường là cái nào ta à, ngọc thường á thì tôi nhớ hình như là nó nằm đâu đó ở trong đây nè tôi kiếm cho ờ, ừ. à, nghe lại ở đây ngọc đá khổng tước cũng tìm thấy rồi nha ok ba đá khổng tước nè rồi ok bây giờ tôi sẽ hiến tới nha thì đầu tiên mình bấm vào trong đây nè sau đó mình sẽ bỏ ừ. viên ngọc thường vô rồi sau đó mình bấm chữ hiến tới đó nó ra thành cái viên ngọc gì nè ok tới lượt bên đây tôi cũng bỏ viên ngọc vào vô tôi bấm hiến tới đó Wow, ủa nó hiện lên cái gì vậy? Ủa sao nó không được gì hết trơn vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao không được gì hết trơn vậy? Trời đất ơi, nó vui vậy. À? Ủa không như tôi thấy hiện ra cái gì á không? Ừ, hình như tôi cũng tôi cũng thấy nó hiện ra cái gì á. Đây, nè, đó, từ nó nó hiện ra cái cục gì nè. Ủa à, được cái này nè. À, trời Trời ơi là trời, tôi hiểu rồi. Hóa ra khi mình bấm vào hiến tới á thì mình sẽ được một cái vật phẩm là con mắt này thôi à, chứ không được gì hết trơn á em còn em còn, em còn được cái yên ngựa này không em có cái yên ngựa như này à đó đâu tung có yên ngựa nè à là có nghĩa à. là mình chỉ cần bỏ mấy viên ngọc vào đây thì nó sẽ ra, ra cho mình món đồ gọi là bất kỳ đúng không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 cùng các thành viên của Hero Team để đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau à mà quên nữa bạn nào mà muốn bọn mình chơi trong chế độ sinh tồn mà giết con rồng này luôn các bạn nhớ bình luận để cho mình biết nha còn bây giờ thì bye bye bye bye bye yêu anh em phải nồi tạm biệt